Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ờ, Cái người bên ngay Đây, bây giờ sẽ tiếp tục bắt số 16 như nào Ở lần này thì à, thực sự thì à, sau khi lên xích động à, một, một gia truyền đồng sắt năm 25 nữa nè Thì may mắn sẽ lên được là 25 25 là 50 Kèm với này là 75, kèm với này là 81 Kèm với cái này là 86 như nào, Kèm với uh, Thiên Sơn, quốc Tửu, rồi Vòng Tây Rồi các kiểu Evan tăng may mắn thì thực sự là khá là nhiều may mắn luôn đó nè. à, lần này thì khả đánh ba con này của khả nha nè. rồi à, chuẩn bị về và lần đánh tiếp tục những con đặc biệt nha từ từ em ơi hiện tại đôi giày thì có người phone nó nhưng mà thực sự chưa bán em mà có người alo em rất mấy cuộc rồi nè đôi giày á anh... Tùng ơi đợi anh Tùng ba Lan đứng đợi em nhiều anh Tùng ơi em quấn ba con thường này cái ông ba này ừ nãy giờ có hai ba người gọi điện khải mà chắc là mua đôi giày nè cỡ đi bây giờ chưa chưa bán đâu nè <laughs> nhiều anh em hóng chuyển giới luôn kìa. đồ vip là alo liền luôn nè nhưng mà từ từ anh em ơi tổng mình chuyển giới kìa rồi chuyển giới nhưng mà phải đủ set ăn ban thì chuyển được không có anh giờ anh chuyển biết anh quyết định là chuyển xong rồi anh sẽ con đỉnh liên đấu mua một mũ ừ à đúng rồi cái mũ liên đấu cũng đẹp luôn anh ơi mũ đang quá đồ một luôn mũ liên đấu quá chắc luôn hai mươi bốn mươi thằng pháp hai mươi sự lượng lực mà quá đẹp đúng rồi anh ơi à, nếu vậy thì à, anh dùng đôi dây này thì pin của pin luôn anh cắn hỏi dòng một mà ừ. ừ Ồ, hợp lý nữa chuyện ngay và liền luôn anh ơi rồi hỏi lòng lái luôn ờ, rồi rồi để, để em em nói chuyện với lòng rồi em sẽ mua cho anh một giá rất là rẻ luôn chứ không có bán mắc đâu ờ, hợp lý cho anh sợi, đúng rồi không mua rẻ quá cũng tội anh em anh em đánh bot mà <laughs> Ôi đồ của áo nữ rồi nè ừ, Áo nữ 17, 4, 20, 40 Tiếp tục làm 130 shop Shop Shop Shop luôn à, Đà lưng làm 140 Thiệt sự shop luôn Nón Rồi cho xe luôn ui Một đôi giày là chón cá ngồi Không phải cái tóc của 19 <laughs> Rồi Sida Bước ra xe hết <laughs> đấu chậm 40 rồi ok gì ba lan anh ơi à, một đai lưng làm chậm 40 này là như là có thở con nghe mi khá xài được để lại cho nghe mi khá nữa mà nghe mi khá đang xài rồi ba ông thường đã xong anh tùng ra ba lan anh tùng bây giờ em ra nè anh tùng ơi đây, đây, đây. lòng về bờ thấy may mắn anh em thấy sướng cho anh em cứ đánh mà có về bờ là tiếp tục anh em biết sao cứ có một người về bờ thì chắc chắn anh em một câu là anh em sẽ cố gắng mua rất là nhiều lệnh bài để tiếp tục đánh cho anh em xem đó chứ thực sự đầu tư mà không không được gì á nhiều khi cũng chán lắm quá đẹp ờ anh ơi nón nó thì thực sự là em đợi dâm đó thôi rồi rồi mùa máu ngay rồi tiếp tục đặt là ba đặc biệt nha nam ba lần là để em chạy ra đã rồi sắp xếp vị trí nha nam tiếp tục đây là những con bot đặc biệt nha nam bot đặc biệt này bên ờ, khải vừa thả khoảng 7 ờ, con 8 con của hàng đó họ họ cánh full bắn rồi em ơi full bắn rồi không gì để chơi đâu họ ôi con đầu tiên này bốn năm hai con họ được hai cái nhẫn <coughs> xíu là bắn mà anh em bắn nhiều mà anh em ở bắt sống 16 này anh em cũng biết này mới nhận được cái, cái gia truyền nữa anh em anh Tùng anh đưa về cho bàn đánh luôn đó 75 mươi mấy con này đó gần đủ gần đủ bộ đồng sắt nè gần đủ bộ nha rồi cái này nhận may mắn xấu là 81 kèm cái này là 86 nè kèm với full may mắn như là quế Tử thiên sơn rồi uh, vòng tay may mắn mùa trước Evan mùa trước như là Evan mùa này thực sự là full may mắn đó mọi người rồi ôi trời cha ôi trời cha lậm độ ôi đồ khá là nhiều khá nhiều anh em à anh em đang xem cho khả một like ủng hộ cho anh em ơi và video này tiếp tục hơn 200 like sẽ tiếp tục uh, làm những video tiếp theo nha à, con thổ này hơi lâu xuống chắc xuống phụ anh em ơi phụ thổ này hơi lâu con này không biết được gì đây Nó gần chết này con thú này lâu lắm rồi em ơi Hồi trước khả đầu tư xếp được bánh xanh không đã hơn 5 triệu nè Nhưng mà tầm này thay vào những trang bị đồ vàng rồi Không còn xanh nhiều trước nữa Trước tầm này đồ xanh rẻ rồi tầm này đồ vàng nó có giá trị nè À Như Hương ơi dẫn về tương nhiên bắt luôn Như Hương ơi lầm đồ anh ơi Có rồi có rồi có rồi đem em cho này là... Ok ok Vô gấp, vô gấp cái gì mất nha lẹ Ừ, trong đó vậy, trong đó vậy nát nó vứt cho một ít nhé Ok ok ok, đơn báo Con dài ờ, hồ mỏm kiểu lâm Ok Rồi, phù diện cái bói thử được gì nè mày à, ờ, 7 con Được gì đây Được gì đây số cảm động à, à, à em đâu rồi anh đưa mất đồ gia tẩu này rác rác rác sinh lực lực rác luôn 520 rác luôn 120 rác luôn sức mạnh rác kháng lôi 28 kháng lôi 15 18 120 à, được một nhẫn 540 dòng 2 rồi toàn rác thôi em ơi được một nhẫn 540 thôi đây em ơi đây mấy cái đồ giả tẩu đưa này ra đây ra đây được một trận nhẫn thôi em ơi rồi giả tẩu này Giả tỏ cho em nè Nẹt đem dưới đất đó Dưới đất dưới đất không thấy hả Đúng rồi ba đôi này giả tấu tốt luôn Dưới đất Đó Tổng pháp này nó giả tấu này cho anh em Giả tấu, Giả tấu, Giả tấu Sinh lực 100 Này cho anh em Rồi giả tấu luôn Rồi Giả tẩu em ơi Này à. để cho à, bị à. Đợi tí đợi tí rồi thả lên ơi, thả lên ơi. Được một nhắn 5 chậm anh em ơi. Một nhắn 5 chậm anh em ơi. Ừ, ừ. Rồi lấy nhặt nhặt nhặt đây nhặt đây. Rồi, báo đồ ra cho anh em thôi. Được một cái nhẫn làm chậm thôi nè. Đó, làm chậm này thì sự nó cũng rẻ, tầm này khá rẻ thôi. khoảng ờ, một cho đến hai kim cao đến ba kim nè. Dòng hai là ít quá. Dòng hai khá là phèn. Rồi, tiếp tục. Đó là 90 con tiếp theo anh em ơi. Tụi này khoảng 100 con đặc biệt nè, 100 con đặc biệt nha anh <laughs> cái đó để anh Long giải quyết thôi em đâu biết được anh thật để anh Long giải quyết như thế nào hai anh em tâm sự à. <laughs> rồi tiếp theo <clears throat> nói như cho free anh Tùng không lái đâu anh Tùng là làm gì làm cho anh em có bù là ít tiền boss thì thực sự free anh Tùng ngại không lái đâu nè sao mà lái được xưa giờ anh cho anh em là nhiều chứ chả bao giờ để anh làm anh em thiệt cả nên là cái vấn đề này thì anh Long với anh Tùng tí hai người tự nhắn tin tâm sự lòi chim viễn nè đó. nhắn chậm dòng hai sân trận này, khui khui khui đó rồi thả tiếp anh ơi lần nữa xấu con lần xấu con này ok đấm đi đoạn ít may mắn nữa gần hết may mắn nữa đợi tí nè trong thời gian tùng đi rút tiền đợi tí đi làm mười mánh nè đó nè không đây không đổi dành cái hai vòng tay này event cũ này đó giờ đúc bộ thì một event mới nữa xong rồi giao dịch nữa đổi ít mười mánh hết mười mánh rồi còn thiên sơn quá tử không bao giờ thiếu khai khá là nhiều Rồi thì đổi với mảnh mới anh em đợi chút thun trang ba lần chuyện với mảnh nữa à. chắc kiếm với sạc chơi quá kiếm đi người nam kiếm đi chơi mà Đây nè ở may mắn ờ, lần này mới thì nó có xanh thằng này cứ nó gọi hoài chi thằng này ngáo vài đáy anh em ơi ít uh, ờ, máy lại uh, giờ trung bình ạc 11 x thì ờ, cái xác khoảng tầm 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu tùy phái nếu mà phái nào mắt là lâm tịch tại việt kinh thì dao động khoảng tầm từ 5 đến 7 triệu có thể là 10 triệu tùy phái nha đó anh em có biết giá cả sao cả như vậy là được tiền giá nó tiền rồi còn đồ đạc thì tùy theo mỗi phái đồ như thế nào nữa thì có thể giá cả nó sẽ nhích hơn một chút hoặc là như thế nào đó nữa thiệt sự server này là tầm này là rẻ đó anh em hồi trước từ đầu á thực sự là một cái mắt để làm một tập tại kinh hả nó phải nằm hơn 100 triệu nè, nhiều khi anh em không tin anh em cứ xem là những video đầu tiên server nè, thực sự là những ngạc đồ nó rất là khủng Thực sự đồ rất là căng luôn nè. em ui cái đặt rồi Ai sau khi đã chuẩn bị may mắn xong thì bây giờ tiếp tục anh em ơi đốt đây đây tiếp tục uh, à, số con tiếp theo ở lần uh, bắt 66 này thì đánh khoảng uh, à, 100 con lần bài đặc biệt nha em ơi không con này người khác chứ con đảm ơi <laughs> thôi mà to chị nào một mình mình nghe được rồi anh em ảnh hưởng đến em làm gì à, nó chửi mình mình nghe được rồi <laughs> ok ok để nhận cái tool này bói đồ cho anh em xem nha này này boss đặc biệt thì đánh nhanh thôi nè nói chung cái này gọi là anh anh hùng bằng phím hoặc là anh hùng móm gì đó này đó cái dạng này đó cái kiểu mà alo mày ở đâu rồi anh em mày chỗ nào rồi qua tao chém mày đâm mày này nọ <laughs> đúng đâu khá là đau đầu với những thanh niên như vậy nè mày làm nhạc đồ á rồi bỏ nhận bỏ nhận ok có thể nhận hai con này nó gì luôn nè mày <laughs> khui hang xem bánh mắt ổn đó anh em ơi còn một thiếu một cái nhẫn nữa thôi là đặt 100 phần trăm Ok nha anh em có gì à, nếu anh em muốn số điện thoại của người đó anh em có thể khả ta cho số anh em nha thực sự là nó chửi khả là rất là nhiều luôn mà thực sự là khả không muốn muốn nói anh em rồi ok này 09352 151 anh em xử lý dùm khả nha đó anh em ơi đó không biết số đó gọi là khỏi là khỏi khả làm gì mà chửi quá trời đất nè thực sự là khá là đồng não với thành viên đó luôn rồi giờ bói gái anh tùng thả tiếp tục đâu ơi đó xuống điện bên trên đâu đó anh em thích thì khải đưa bên trên đó rồi anh em làm việc dùng khải đi rồi khui ấy ấy này khải quên lưu rừng ở tương dương luôn rồi lú quá quên lưu rừng tương dương luôn rồi Rồi ok Ngừng à, đánh bot giờ khải bón cái rồi uh, Tiếp tục đánh nha anh em ơi à, anh em xuống thầu bên trên anh em nhắn tin alo thử như thế nào xử lý thử nè đủ cứ gọi mình mình đau đầu luôn <laughs> rồi đó kim sinh lực nội lực khăn ôi khăn lôi sinh lực nội lực quá khăn lôi có 11 trời kim sinh lực nội lực chuẩn năm hành ngọc bội chuyển hóa không có gì hết 20 20 không khác tất cả sinh lực đó giang hùng đây anh đưa em mấy cái đồ gia táo này em ơi lầm lầm này em mấy đồ gia táo này Cốc lô 30 Được, cốc lô 30 không phải nhẫn nè em, gia truyền trời Kim sinh lực lực này, Sinh lực lực này, Lực lực này. thực sự là mình không làm gì mà đi cứ gọi điện chửi mình rồi Nói này nó nọ khó chịu vạch chướng nè <laughs> Ai Đồ gia truyền nữ nè em kháng cả 10 chống 40 anh Tùng ơi Đâu Gia truyền này là để em nói là nếu thằng nào chơi set à, định quốc là chắc nó cần anh Tùng ơi Gia truyền này anh Tùng bán có tiền anh Tùng ơi Mấy căn hộ thấp dữ người ta Cũng được vài kim ấy Đâu Trường Nam mình đang cần trường Nam không có thì cái ho ta Số mình 17 kích độ Sinh lực cao Rác với rác thôi Khăn lôi 21 Khăn lôi 3 Khăn sức mạnh Rồi gia tàu quá trời Sinh lực cho 41 chón được một cái uh, dây chuyền uh, kháng tất cả 10 rồi với uh, chống 40 năm ơi rồi còn lại những món như là sinh lực lực hợp kim thôi không có gì giá trị cả đó được một dây chuyền này nhẫn này sinh lực cao này rồi để mấy cái đồ sinh lực cao này khải vứt cho xe cái gì anh em cần thì uh, ban sẽ hỗ trợ cho anh đó nhưng gặp bội sinh lực cao này sức mạnh này đó à, cái này cũng vậy sinh lực nỗ lực à, ờ, chuẩn theo xét năm hành của vũ khí họ là ok như món này luôn đó à, đây đây quên chứ đây anh em đó anh em được gia chiên rồi anh em ơi đó khá là cảm 10 trong 40 vừa rồi đít ạc quên em ơi thông cảm đó rồi đó toàn đồ sinh lực anh em ơi mấy món đồ kia cho hết rồi đó tổng sinh lực rồi à, không có gì hết rồi cái này mất cần kia dạ ơi anh chuyển màn hình bên youtube chưa chuyển rồi chuyển rồi chuyển rồi đi lay uh, 30 giây nó hơi chậm một chút nên thông cảm mấy này sinh lực cho anh em trong bang này sức mạnh 17 kích đồ sức sinh lực cao lô vào 10 rồi trả cái đồng đồ nào có xịn có tiền luôn nè rồi ok tiếp tục hiện tại chỉ một cái giá chuyện thôi lên đang delay anh em đang thông cáo anh mà delay á khả năng delay ờ, một phút anh em 30 giây chứ 30 giây chứ má đang bằng việc mà thằng quý cứ nó gọi thiệt đúng là kiểu uh, kiểu nó bị ờ, ngáo ngáo ngáo nè đậu xanh thiệt sự luôn nè má mình nghe những lời chửi mình thực sự đúng khó chịu luôn nè không biết anh em anh em cho anh em xử lý như thế nào rồi <laughs> rồi tiếp tục anh em tiếp tục <laughs> rồi lên sang đó sau khoảng thời gian thì uh, chúng ta sẽ quay lại nhiệm vụ boss anh em ơi được một chuyện anh em ơi đó. À, à, à, à, à. thực sự là độ nghe những thực sự anh em hồi xưa giờ á mình chả làm gì luôn mà cứ điện thoại mà tự nhiên không không bảo chửi mình này nọ mày livestream hả rồi như thế này như thế nọ chửi mình không nói chửi đến gia đình vợ con mình thực sự quá chớ luôn nè mình nghe những câu đó thì là khả nghe nãy hai ba cuộc rồi hà tắc mấy đến nãy giờ cứ gọi phá rối là thực sự là không còn tâm lý luôn nè <laughs> thao túng tâm lý luôn <laughs> rồi vô nhặt độ khôi khôi khôi khôi Thả tiếp tục bắn rồng ơi Tục bắn rồng ơi Ờ <laughs> Đâu sinh lực có 6 ít à Xuân trận ơi Đâu có 16 ít anh nè Có 56 mà Này anh em <laughs> Anh em gọi nó bằng rồi hết thời gian gọi người khác à <laughs> Mình không làm gì mà cứ gọi chửi mình Đó anh em xử lý dùng khả thật sự là buồn hết sức đây mà rồi tiếp theo bỏ qua vấn đề đó đi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại làm boss em ơi vừa rồi chỉ được một gia truyền đem sang cân băng nè đó đâu gia truyền này nam thì cũng được nè lấy hiệu ứng chón 40 ngon ừ nó kêu nó gọi rồi nó, nó chửi rủa là thực sự là nghe những khi mình thấy mình chán <laughs> không thèm trả lời <laughs> kiểu anh hùng bằng phím này nọ các kiểu con con đà điểu ai tiếp theo nãy giờ mới chỉ còn hơn hai chục con thôi em ơi hơn hai chục con thôi em ơi <laughs> rồi ừ đúng rồi nghe chửi hai ba lần đó một kiểu số lạ vậy có nhầm số không anh em mình hỏi kỹ ủa nó cứ gọi mình quà luôn <laughs> bỏ cỡ đó à, Xong cái này vừa bỏ đồ nha anh em Nói chung là những thành phần đó chắc là bị ngơ ngơ ngáo ngáo rồi Mình không cần à, tiếp làm gì nữa đó. Cho mọi chuyện qua đi em Mình dùng một từ, từ chữ nhẫn là ok em Vấn đề đó Nhẫn là ok đó. Lớn rồi đâu phải con nít đâu nè Còn muốn tìm Khải cứ gì Gia Lai thôi Đó Gì Gia Lai gặp Khải thôi <laughs> sao anh ơi 18 anh rồi ừ. ừ. Thôi khui đồ Xong này giờ khui đồ nè Nhìn anh em chơi mà thèm quá hả à? Ok người Nam tiếp tục thả tiếp anh Tùng ơi ừ. ôi con kia mít luôn không có gì ok được một ngọc bội khui anh em đang xem đi Discord được đúng không nãy bị đít đạn á ok khui rồi 10 số số số trời không có kháng cả ôi nó gia chuyện cả bên chúng độc sinh lực lực đẹp gơn không kháng cả số số trang sức nha anh em này đang sang trang sức vip nha anh em ngọc bội 510 thân pháp 20 what the heo tương đối mắt ổn luôn thân pháp 16 mà sinh lực lực thấp quá 13 30 sốc lược kìm đọc 25 sốc lược không có sinh lực 150 ha à, cái nhẫn này ngon này cái đọc 15 một nhẫn 540 dòng 2 anh Tùng ơi sinh lực lực cũng được vài kim một nhắn trong một nữa ok có người đặt nhắn trong một anh tùng ơi ngon đấy anh 18 ờ, đặt ờ anh 18 đặt đúng rồi nhớ có người đặt ôi ôi có, có nhầm mọi người hai nhắn trong một luôn what the hell về bờ <laughs> tưởng nhìn nhầm chứ ô oh, hai nhắn luôn ôi sao tuần này anh tùng nhiều nhắn dữ ta nhiều nhắn 540 luôn em thì uh, thắng pháp 16 sinh lực lực ồ cái nhẫn này ngon này năm độc ngon ừ, ok thắng 19 tất cả là về bầu này mà nhẫn độ đạt ok nha 20 Wow, cho cái túi này ra được 1, 2, 3, 4 món làm chậm luôn so, Lại về bờ 4 món làm chậm này 1 này 2 này 3 này 4 món làm chậm Quá tuyệt vời à lần tiếp theo không bắt cái đồ này rương ai ai chậm này ok ok ok anh lầm làm cái gì lầm đường môn hả à? à lên nhiệt đồ này em về bờ luôn bắn nhận dòng một có người đặt luôn em ơi ngon lành cành đào luôn <laughs> anh lấy bao nhiêu điểm Ok cảm ơn uh, ờ, Rassin Donet Khải uh, bao nhiêu vậy? 0,99 là một đô hả nè. Cảm ơn người em nhé. Ok cảm ơn người em. <laughs> nào có cái ờ, nhẫn nuôi 2x cho em nhé. Để cho em. Ok ok Long ơi, ok Long ơi. Nhẫn số lượng 150 này. Đây em đổi lại đây mà. Ừ. Nhận ấn một tầm này phải ờ, năm kim hơn em Nếu sinh lực lực tốt thì năm kim hơn 5 cho đến 7 kim tại vì dòng 1 hiếm lắm anh em ơi và rất rất nhiều phái dùng ấn 1 đó. Còn dòng 2 thì rẻ, dòng 2 khoảng tầm 3 kim đến 4 kim thôi. Sinh lực lực như thế nào nữa. Là 50k điểm thông kim đó anh. Ừ. Rồi xả tiếp tục rồi còn thổ này hơi lo xả tiếp luôn. Thả tiếp luôn Tổng ơi Ok Coi còn cái bánh không Cái bánh nha Rồi tiếp tục đã full mấy bánh nha em Đó full mấy bánh Tại vì cứ 20 phút là hết hạn em ơi 20 phút là hết hạn rồi tiếp theo đó. chưa hết mà cái tool vừa rồi mà thả ra mới làm trọng nhìn thấy về bờ liền nè đây một hai ba ba bốn cá luôn những này lúc nãy thú của cô khái ôi thêm kiều uh, thêm kiều uh, for, uh, gì for for for sin ôi vừa nói nét hai đô là cảm ơn người em nha hello cảm ơn nhiều thank you Hado Hado, cảm ơn người nam nhé người này là chắc nước ngoài em ơi donate bằng tiền đô không à không biết là mình này lại ngu tiếng anh <laughs> thank you thì biết sao giờ <laughs> thank you donate thì biết sao giờ <laughs> khó đồ kiểu gì vậy là sao anh em à người việt nam luôn thích xem khả đánh boss với đồ ok cảm ơn người em nhé đó ờ, nói tiếng việt là ok rồi em ơi <laughs> chứ giờ không biết cách nào nữa có thể giao lưu với người nam à, ờ, Adem đang xem mà cho hơn 200 like ủng hộ tiếp tục những uh, lệnh bài bói đồ như thế này em ơi tiếp tục anh Tùng ơi con thổ đánh hơi lâu cứng lần xéo bị con thả ra đúng rồi ok anh ơi anh em có thể ghé vào kênh youtube di khải gaming anh em ơi anh em đang xem trên fanpage này gần à, sáu chục anh em năm chục anh em này ghé vào youtube cho một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em mít anh là cái mít năm anh là cái gì ờ người việt ok người nam ơi nói chung là anh em ủng hộ thì à, cố gắng thức đêm thức hôm rồi đánh cho anh em xem bó cho anh em xem nhiều khi đánh thơ nó cũng có cái hay nam đó à, nhiều khi mình tự đánh thì mình mua cho mình mình tự đánh cũng được đó nhiều lúc vấn đề là anh như mình là mình không thôn gom được nhiều mình gom được hơn mười mấy hai chục cái à nhẫn nhẫn này nhẫn này nhẫn này đó đánh khá là ok luôn ừ, ừ. lụm hàng ôi con kim này rất quá cho đồ nè rồi để em bói cái này mà đồ nhiều quá bói bói bói bói đồ nhiều quá ôi một ngọc bội về bờ luôn sinh lực 155 540 lại ngon 530 thông pháp 16 thông pháp 15 vãi nồi ngon ghê rác luôn rác luôn ui nhà chuyện không có gì hết ngọc bội không banh Nhóm 120 Sức mạnh 10 Rác 3, 40 Rác luôn Không có gì đặc biệt 13, 30 Ôi trời ơi Cái nhẫn này cũng được ít nhờ Các họ thấp dưới ta Đồ cái này 40 ngon à 3, 3, 3, 12 30 30 chón Đa số là 30 chón là nhiều 5 Nội lực cao Kháng họ 15 sinh lực 130 kim ra luôn ra luôn à đây nhặt mấy cái đồ nữa đỡ nó chặt chỗ này. sao anh ơi ok dùm em thương những bách rác luôn chúng đọc rác luôn các bạn rác luôn đó các bạn 21 ừ. đúng rồi anh ổng đi đường môn sơ cấp ổng bán điểm nhiều lắm đây anh ơi đây đây kêu anh nào là gửi đây anh nào anh quá tương anh quá tương hả rồi em vứt cho đất lá luôn nha đồ của nhẫn quá đẹp luôn em ơi đây lá luôn anh ơi rồi rồi cứ đánh này nhẫn này sinh lực cao này cho nên ban này ngọc bội này không có tác dụng gì nhẫn này đỡ trưng bày nè ngọc bội này trưng bày nè nhẫn này sốt sốt Rồi tiếp theo lâm Lâm lâm lâm lâm <coughs> ôi ôi ôi ôi ôi ôi thổ đánh hình lâu tí thả tiếng bên ơi thả tiếng bên ơi ờ <laughs> ừ, cảm ơn người nam donate nam đô rồi ok nói chung đánh bot mà cứ thức đêm thức hôm như thế này có anh em ủng hộ thì thực sự là cũng đó là một cái may mắn anh em cố gắng thức đêm thức hôm đánh là anh em xem ủng hộ là vui rồi <laughs> Ôi rồi ba đồ là bán giả tẩu à Làm biến lắm anh em ơi mất thời gian lắm anh em ơi nãy ông chỉ xin mấy món đồ để làm giả tẩu thôi chứ không phải đi bán nữa ai tầm này đi bán giả tẩu lắm gì mấy món đồ này rất chi là mất thời gian nè rồi tiếp theo nãy giờ có cái nhẫn nào sức mạnh sinh lực cao không không rồi ờ, nhận kim đó áo thần vừa nói nhận kim rồi có ra không <laughs> ui rồi ờ, nhắn này lúc nãy lúc nãy chúng đọc số đây sức mạnh uh, 14 sinh lực 33 không có sinh lực <laughs> số số số số số rồi kháng độc 25 chuẩn năm hành của vũ khí họ được đỡ lại ra trời ơi hồi không có giọng gì chậm chán gì ra ra ôi cái nhẫn này là ngon nữa 20 30 vãi nồi ôi nhẫn này ngon luôn anh Tùng 19 40 sinh lực lực cũng được nè vài kim ừ, được rồi nhẫn đẹp nè nhẫn ok ngọc bòi cho ok mấy cái đồ đẹp đẹp khai sẽ đợi trưng bày này mời nếu mà 40 nữa dạng đối tương đối gần mắt rồi rồi tiếp theo thả tiếp bên này để dọn đường à rương nó gọn gàng ha. một cây vũ khí này hai cây vũ khí này xong nó chặt chọi và đây là mình chậm này đây là mình chậm quan chậm này vũ khí này rồi tương đối xong đó ok đánh hôm nay gần 200 con á đồ hơi hơi nhiều chặt chỗ à, Tài sáng ngồi ở tiệm nail nên xem khả đánh bot cũng thư giãn Ok người nam ơi Làm cái 5.99 nữa cho đẹp và rô <laughs> Ui, ui, lần này rất nhiều đồ gơ luôn em Rồi, tiếp tục anh ơi Thổ, tiếp tục anh ơi Con này nó lâu lắm Đúng rồi Lần này thì uh, ở bắt 66 này thì anh Tùng có chạy uh, cho biết đó là hơn 90 con đặc biệt nha 90 đặc biệt nhân cho 500 xu một cái thì nó dao động khoảng tầm 45 kim thì ở cái bát này thì anh Tùng tốn hết khoảng 3 triệu hơn nha em kèm với tiền vàng đánh nữa thì có thể là gần 4 triệu tiền đánh bot đó nè gần 4 triệu tiền đánh bot ở tuần này nè đó để xem thử về vợ gì nữa không nha à, tiếp theo Rồi khui ha à, Anh em nào gặp à, anh em tư vấn được gì tư vấn hỏi chơi nữa Con này anh từ từ thả thêm nha Em có vẻ gần rương đầy rương rồi Đồ đánh chín nhiều con nữa không Nhanh kinh chưa Còn 7 con nữa thôi Vẫn chưa gọi là món nào siêu phẩm em ơi Rồi Việc bói á lần 7 con xả tầm 10 đến 12 đợt là hết rồi nè hui Trời, chậm 40 con mới chết được mấy con thổ Đó Đó Đó Xin luật lực chuẩn năm hành thỏ Đó luôn Đó luôn Trời Má giá trị làm chậm nhiều vậy 130 Cái không kháng tất cả Trời, mười mấy một trăm đợi nhận cái hai à trời sinh lực lực ừ. ừ. Còn bội kim chuẩn năm hạt chờ sinh lực thật lắm mấy cái đồ sinh lực lực đỡ lại à, nên trong ban xài xài nhận kim sức mạnh 14 sinh lực 60 rác quá rác rác 40 rồi tương đối đồ tầm trung anh em ơi cho là chủ đạo bản đồ cho là chủ đạo sinh lực nè rồi một này nó các kiểu rồi thả tiếp anh ơi <clears throat> cố lên vẫn chưa có món nào gọi là siêu phẩm về bờ nữa mà món tương đối chung chung mà ok để xem con này về mua phù nè trong này dùng một phù nha Có tuần kia rất lần mớ nè Mớ đồ Hết rồi hả? À? Ok anh ơi 90 con này mà đánh khá là nhanh nha mọi người Tại vì con đặc biệt đánh là ba liên hiện nó khá là nhanh Giờ mặt lên rồi cũng nhanh Hồi trước yếu quá Nhẫn thố này xin nè, nhẫn này phải mua không có xin được đâu em ơi Nhẫn này ờ, một sấy có mua thì hỏi anh, hỏi anh Tùng này Mua nhiêu này Một sấy có mua không nhóng mắt mà anh Tùng có xài không anh Tùng cũng xài bán anh Tùng đó đỡ cho anh em rẻ mà xài thôi chứ nhẫn này nhẫn đẹp mà cho thì vẫn vừa cho vừa bán anh em đã bù lại tiền bot anh em hết là 90 con là gần 3 triệu đó anh nhưng mà bù thu được gì thu thôi bán rẻ cho anh em xài thôi ừ. Được rồi, đó là có phải là bắt cuối rồi một sáng rồi rẻ mà xài nhắn đẹp luôn nè nhắn này quá đẹp nhắn này mà không bán 25 nữa thì ối rồi ôi rồi 90 con mà thiệt sự không có gì nè mày, cái dòng thể lực đó mà là nội lực ừ. 14x ừ. Đừng môn nó xoáy xoáy được hai cái Weber Weber một gia truyền th thổ ok ừ. rồi tụi này tuần cuối cùng đã được gì nha nam Ôi, với 90 bot được gì đây đó trời, không pháp 20 thông pháp lực lượng 20 không bằng vâng, số một ngọc bội làm chậm mà dùng ngọc bội làm chậm cũng ẩn một chắc có người xài đó được đó anh bán với thằng thằng thằng, thằng tăng bình dương đó. tăng bình dương tăng bình dương nó sai ẩn hai bằng kết mà nhẫn 12 30 đó rác luôn <laughs> Xin lực lực chuẩn năm hình kia chuẩn năm hình vũ khí hỏa à, đa số mấy muốn nói nhiều dữ ta bội kim này nó bao tay kim nó khá là nhiều đó đó đó lại tiếp tục với ngọc bội 23 sốt luôn cái này của các không có sinh lực lực cho ai sợ 19 30 ui không kháng cả trời khá là đẹp mà không kháng cả đó. rồi cái lần này chắc ra không em thua rồi em ơi lỗ rồi anh tùng ơi tầm này đỡ mình thu lại 45 kim hơi đuối à lỗ lỗ tôi này lỗ hoàn toàn sắp mạch anh em ơi lớn toàn số mạch rồi này cho anh em này thần pháp hai mấy bắt đại bắt đại được này có bắt đại không anh ơi có bắt đại thả luôn Đâu. anh ơi Đâu. bắt uh, ờ, bắt đặc biệt được này chán đời quá quá bắt đặc biệt cảm giác toàn làm chậm không anh em ơi ừ. toàn làm chậm ờ, này chó không có chó không có luôn chó không có luôn em ơi rồi được mấy cái được hai cái nhẫn ờ, những cái nhẫn này 1930 Ồ mấy tưởng này 1940 ngon rồi 1930 trời sinh lực nó 14 điểm 8 nha sinh lực 153 157 ôi trời không đi ngủ à rồi xem được đồ gì vậy nè thật sự là với 90 kim này 45 à, kim thì ra khơi rồi ra khơi không an toàn rồi em ơi đây bắt 66 thì khả cho anh em xem đồ những món đồ à, thực sự là anh Tùng sở hữu được chuẩn bị giao dịch luôn Tùng ơi rồi hết rồi cái này là cái lúc nãy Khải đánh ra được đầu tiên cái này dòng hai thôi nè rồi để tới đó anh em ơi thì à, nãy giờ đánh ở bắt 66 này thì thực sự là chăn sức hoàn toàn anh em ơi à, 6 con 8 con đầu tiên thì Khải được cái nhẫn làm chặn 40 nhẫn chặn 40 Ok cảm ơn Gia Khang nha Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức mong ra siêu phẩm. Ok, vừa rồi thì Khả Định uh, nói nhưng mà ok cảm ơn uh, Gia Khang vừa donate khả 100k ở Bà Lê Đô nha. Cảm ơn người Nam. Ở Bắc 66 này thì với xếp may mắn uh, 86% thì Khải uh, ờ, nhận được cái nhẫn đầu tiên đó làm chậm dùng dòng 2. Đó. Nhẫn này chắc cũng tầm 2 đến 3 kim nè, nếu bán được giá cũng tầm 3 kim hơn. Một kim server này khoảng 65 000 thì cái nhẫn này khoảng tầm 200k thôi nè. 200k bị Nam đông thôi. Đó. Rồi. Những món tiếp theo thì cho anh em xem thì uh, anh Tùng được những món uh, hot có giá trị như là nhẫn dòng 1 làm chậm đó nhẫn này còn hơn nam kim rồi nhẫn này cũng vậy sinh lực lực làm chậm luôn dòng 1 nhẫn này cũng sinh lực lực dòng 2 thì dòng 2 thì nó khoảng tầm 3 kim hơn à, nhẫn nó sinh lực cao thì thực sự là anh Long có cần thì chắc hỏi anh Tùng đưa qua hoa xài thôi nhẫn này bán chắc cũng được uh, vài trăm xu không yên thua đâu rồi một ngọc bội thân pháp 20 chậm 40 bọn này cũng được vài kim nói chung những món làm chậm như thế này á, thì tương đương nó tầm 3 kim hơn nếu dòng 1 thì 5 kim hơn tùy theo cái lượng sinh lực lực thì nó sẽ có giá hơn một chút nè đó à, bộ này cũng sinh lực à, nội lực dòng 2 cũng được tầm 3 kim hơn đó gia chiên này cũng khá ok mà thực sự rất tiếc không kháng họ đâu mà được cái móc là sinh lực lực và kháng tất cả và chó cũng khá ok này mà kháng họ 21 nữa thực sự là ối rồi luôn cũng gọi là bán có tiền đấy mà đỡ mà nói thì gia chiên này cũng khá là ok ở server này đó nè à, ờ, 10 140 Đó. Đồ Dây chuyền này chắc bán được tầm 5 đến 10 kim Một cái nhẫn à, không banh 1940 Nhẫn này cũng được tầm 3 đến 5 kim Bù huyền boss Và cái này hàng hot đây 140 dòng 1 cũng được từ uh... Nếu mà dòng 1 thì cứ từ 5 kim hơn thôi nè Dòng 2 thì tầm 2 kim hơn 3 kim Đó. Nhẫn nó 120 Sử dụng lực thì sợ cái này 40 nữa là ối sợ luôn cái này thì thực sự là chắc là anh em nào đi tấm kim sơ cấp thì thực sự sẽ cần cái nhẫn này bèo lắm được một kim ngọc bội 540 sinh lực lượng dòng 2 cái này cũng được 3 kim hơn sinh lực cao luôn em ơi 155 đó. rồi nhẫn này cháu gắn họ mấy cái này chưa được móc lắm này tương đối chắc bán cao lắm là 500 xu đến một kim đó. rồi nói chung là với 45 kim thì thu lại một hai còn uh, 5 số kim thu lại tầm này chắc không nửa tiền rồi giao dịch Tùng ơi. Giao dịch Tùng ơi. Ừ. Tầm này vẫn thu nửa tiền thôi mày, không không lời không lỗ mà thu chỉ nửa tiền thôi. Đâu. À? Ok anh ơi, tương dương bắt. Thu chắc ờ, nếu mà bán lít nhất thì thu chắc còn uh, ờ, tầm hai chục hơn. mà <laughs> mất thời gian nè. Tại vì những món đồ này thực sự đẹp nhưng mà thực sự phải phải bán à muốn được chứ còn thực sự không ai mua nhanh liền đâu. Rồi, tương dương bắc là tương dương bắt nhiều anh em bảo khả chuyển nữ thì thử chuyển nữ rồi mang cái chuyện này được móc móc trong hai mươi chó nữa này biết nó chuyện nữ hay không nữa để từ từ hỏi từ từ tính rồi mà nhận này dạ. đây. rồi ở ờ, bắt số 6 này anh em à, đừng quên cho một like ủng hộ cho anh em